Chỉ thị phòng chống COVID-19 của chính phủ Việt Nam có trái hiến pháp và pháp luật. Chính quyền các cấp ở Việt Nam đang chống dịch COVID-19 bằng các văn bản do Thủ tướng Chính phủ ban hành được biết rộng rãi là chỉ thị 15, 16 và 19. Thế nhưng, các chỉ thị này lại không phải là văn bản quy phạm pháp luật, do vậy không thể áp dụng lên người dân, đặc biệt là không thể giới hạn quyền hạn của công dân, phải chăng chính phủ đang chống dịch trái với hiến pháp và pháp luật sai ngay ở cái tên văn bản từ ngăn cản người dân đi lại đến cấm đoán các hoạt động kinh tế và tước đoạt nhiều quyền tự do khác. Tất cả đều được thực hiện dựa trên ba chỉ thị 15, 16 và 19 do Thủ tướng Chính phủ ban hành. Trong những hệ thống luật pháp ở Việt Nam cụ thể là ở Điều 4 của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, quy định rất rõ những văn bản nào được cho là văn bản quy phạm pháp luật – và trong số những văn bản đó không bao gồm chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ. Chỉ thị của Thủ tướng theo khoản 2 điều 30 của luật tổ chức chính phủ năm 2015 là văn bản nội bộ áp dụng cho các cơ quan nhà nước, suy ra không thể dùng văn bản này để áp dụng lên người dân hoặc các tổ chức ngoài nhà nước. Tuy nhiên, hiện nay chính quyền các cấp ở Việt Nam từ trung ương cho đến địa phương lại đang thực hiện công tác chống dịch COVID-19 dựa trên các chỉ thị vốn không hề có hiệu lực pháp lý nhưng lại có tác động to lớn đến đời sống của người dân. Một luật sư ở Hà Nội trao đổi với RFA về vấn đề này với điều kiện giấu tên vì lý do an toàn, ông cho biết. Theo Điều 14.2 chương 2 của Hiến pháp Việt Nam thì quy định quyền con người, quyền công dân chỉ có thể bị hạn chế theo quy định của luật trong trường hợp cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe cộng đồng. Thì ta thấy ở đây là quyền con người và quyền công dân chỉ bị hạn chế theo quy định của luật mà thôi. Nhưng ở Việt Nam hiện nay thì họ ban hành chỉ thị để hạn chế quyền công dân và cái chỉ thị này thì lại không cho thấy tuân theo quy định của luật hay trích dẫn hiến pháp. Đây là một sự vi hiến. Cũng theo vị luật sư này thì giả sử trong trường hợp Việt Nam có tòa bảo hiến thì các chỉ thị 15, 16 và 19 sẽ không thể được thông qua vì chúng vi phạm hiến pháp và vi phạm quyền con người. Có luật nhưng không dùng. Ở Việt Nam điều thú vị là tất cả những hiện tượng mà chúng ta đang chứng kiến bản chất là hiện tượng khẩn cấp toàn bộ sự tự do của người dân bị hạn chế rất là rõ. Tuy vậy thì cái pháp lệnh về tình trạng khẩn cấp lại không được sử dụng. Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Duy Nghĩa, giám đốc chương trình thạc sĩ chính sách công Đại học Fulbright Việt Nam, phát biểu trong buổi tọa đàm diễn ra vào ngày 19 tháng 6. Trên thực tế, ở Việt Nam tồn tại ba văn bản quy phạm pháp luật có thể được sử dụng để ban bố tình trạng khẩn cấp nhằm phục vụ việc phòng chống dịch bệnh, bao gồm Hiến pháp 2013, Pháp lệnh tình trạng khẩn cấp được thông qua vào năm 2000 và Luật phòng chống bệnh truyền nhiễm năm 2007. Tuy nhiên, cho đến nay, các cơ quan có thẩm quyền vẫn chưa ban bố tình trạng khẩn cấp dựa trên quy định của luật pháp. Ngoài việc các chỉ thị 15, 16 và 19 không có hiệu lực pháp lý vì không phải văn bản quy phạm pháp luật ra, thì bản thân nội dung của các văn bản này cũng không trích dẫn hoặc viện dẫn luật. Lý giải về hiện tượng này, luật sư giấu tên từ Hà Nội cho biết, điều đáng buồn là ở những nước độc tài, nó Chính phủ thường ban hành các chỉ thị hoặc công văn vi phạm quy trình pháp luật như thế này bởi vì không có một cơ chế nào để có thể hạn chế quyền của nó là chính phủ. Ngày 27 tháng 3 năm 2020, Thủ tướng Chính phủ khi đó là ông Nguyễn Xuân Phúc ký lệnh ban hành chỉ thị số 15 về quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng chống dịch COVID-19. Đến ngày 31 tháng 3 năm 2020, Thủ tướng tiếp tục ban hành chỉ thị số 16 với tiêu đề về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19. Chỉ thị số 19 được ban hành vào ngày 24 tháng 4 năm 2020 với tiêu đề về tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới. Các chỉ thị này yêu cầu Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trên cả nước giới hạn các hoạt động của người dân trong hầu hết các lĩnh vực đời sống xã hội và kinh tế xử phạt dân ra đường vừa không hợp tình vừa thiếu cơ sở pháp lý. Mới đây, cơ quan chức năng ở thành phố Hồ Chí Minh thông báo đã xử phạt 2.052 trường hợp vi phạm quy định về phong tỏa của thành phố với số tiền thu được là gần 5 tỷ đồng. Biện pháp được thực hiện kể từ khi áp dụng giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của Chính phủ Trung ương từ ngày 9 tháng 7. Giới luật gia cho rằng việc xử phạt người dân là lạm quyền và sai luật – còn nhiều người dân thì cho rằng đang lúc dịch bệnh, kinh tế khó khăn nhưng chính quyền lại phạt dân với số tiền lớn chỉ vì muốn đi ra ngoài là vô nhân đạo. Ngày 7 tháng 7, ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh công bố lệnh giãn cách xã hội trên toàn địa bàn thành phố theo chỉ thị 16 của Thủ tướng, có hiệu lực 15 ngày bắt đầu từ ngày 9 tháng 7. Chính quyền cũng thông báo sẽ xử phạt những người đi ra ngoài mà không có lý do chính đáng. Việc sử dụng chỉ thị 16 và các chỉ thị như 15 và 19 để giới hạn các quyền tự do của người dân đã bị giới luật sư và luật gia chỉ trích là vi phạm hiến pháp vì chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ là văn bản nội bộ dành cho cơ quan nhà nước không hề có tính pháp lý nên không thể được sử dụng để áp đặt lên người dân. Vì vậy, việc căn cứ vào chỉ thị 16 của Thủ tướng để xử phạt người dân lại càng sai. Luật gia Bùi Quang Thắng từ Hà Nội cho RFA biết quan điểm của ông về vấn đề này. Việc đưa tin người dân bị xử phạt theo chỉ thị 16 thì tôi chỉ thấy trên báo chí chứ không biết có phải là phía chính quyền nói như thế không. Nhưng mà dù ai nói như vậy thì cũng là không đúng. Tại vì theo luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật thì chỉ thị của Thủ tướng không phải là văn bản quy phạm pháp luật, nên nếu ai đó căn cứ vào đó hoặc đưa tin người dân bị phạt vì vi phạm chỉ thị 16 thì nó không đúng theo quy định của pháp luật. Theo ông Bùi Quang Thắng, thì chính quyền có thể viện dẫn điểm A khoảng 1 điều 12 Nghị định 117-2020 để phạt người dân vì lỗi không thực hiện biện pháp bảo vệ cá nhân với người tham gia chống dịch và người có nguy cơ mắc bệnh dịch theo hướng dẫn của cơ quan y tế. Nhưng ngay cả trong trường hợp chính quyền áp dụng Nghị định 117 để xử phạt người dân thì vẫn không thỏa đáng, ông Bùi Quang Thắng giải thích nếu áp dụng điểm a khoảng 1 điều 12 của Nghị định 117 năm 2020 để xử phạt người không đeo khẩu trang thì có thể là đúng, nhưng nếu áp dụng điểm a khoảng 1 của điều này để xử phạt người dân vì ra đường không có lý do chính đáng thì theo tôi là không đúng. Bởi theo ông Thắng, nếu người dân ra đường nhưng vẫn thực hiện việc đeo khẩu trang và giãn cách xã hội thì không thể bị coi là không thực hiện biện pháp bảo vệ cá nhân. Do vậy, việc xử phạt là không thuyết phục. Ngày 13 tháng 7, trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh văn bản được cho là của chính quyền phường 6 quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, trong đó đặt chỉ tiêu cho chốt xử phạt đặt ở trước cổng Ủy ban Nhân dân phường là mỗi ca phải phạt 20 trường hợp – còn đối với tổ tuần tra thì chỉ tiêu đưa ra là mỗi ca phạt 5 trường hợp. Ngay sau khi thông tin được lan truyền, ông Nguyễn Trí Dũng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Gò Vấp đã lên tiếng xác nhận và yêu cầu phường 6 thu hồi văn bản. Trong bối cảnh đời sống kinh tế của người dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi dịch bệnh và lệnh phong tỏa, việc chính quyền ra chỉ tiêu xử phạt người dân với các mức phạt lên đến tiền triệu đã khiến cho người dân phẫn nộ. Nhạc sĩ Tuấn Khanh từ thành phố Hồ Chí Minh cho RFA biết cảm nhận của ông về vấn đề này. Tôi gọi đó là một cuộc săn bắn tự do và mang rợ trong bối cảnh người Việt Nam đang khốn khổ. Những người đang đi ra đường và cố gắng vượt qua những cái chốt lúc này ắt phải có lý do của họ, chứ không thể gọi họ là vô lý để rồi phạt họ với những con số như vậy. Ngoài ra, nhạc sĩ Tuấn Khanh cũng cho rằng việc phạt tiền người dân trong bối cảnh này cho thấy nhà nước đang không làm đúng với tinh thần của khẩu hiệu toàn dân chung tay phòng chống dịch mà họ tuyên truyền. Những chuyện phạt như vậy đang không thể hiện được cái câu nói của nhà nước, vẫn nói rằng là cùng nhau chung tay vượt qua đại dịch, rõ ràng là không có sự chung tay ở đây. Đất nước thì bây giờ đã rơi vào khủng hoảng thấy được, nhưng những sự nhũng làm như vậy diễn ra ở khắp mọi nơi các cấp nhân danh thừa hành quyền của chính quyền. Hệ quả của những việc này, theo nhạc sĩ Tuấn Khanh là dẫn đến tình trạng bất mãn trong lòng xã hội, đặc biệt là ở những người nghèo. Một người dân khác ở thành phố Hồ Chí Minh cho RFA biết qua điện thoại với điều kiện giấu tên vì lý do an toàn về việc người dân bị xử phạt khi ra ngoài đường, ông nói – đã ở nhà không có ăn thì phải đi ra ngoài đi kiếm mua đồ ăn, mà trong khi đó văn bản của chính phủ viết ra là ra ngoài phải hợp lý, mà có ra ngoài hợp lý đi chăng nữa thì họ vẫn bắt mình phải xác thực này nọ. Ví dụ, nếu đi làm thì công ty có thể cho giấy để đi làm, nhưng đi mua thuốc và đi mua đồ ăn thì tôi hỏi là giấy ở đâu ra? Thật là nó quá bất công cho những người nghèo khổ.